con xin kính chào sư ạ yeah. Dạ. hôm nay <clears throat> chúng ta uh, học qua cái kinh mới đó là kinh uh, phụng thuyết thì trước khi nói qua kinh phụng thuyết thì um, tôi muốn nhắc lại một chút xíu hai phút về cái loạt kinh cũ cái kinh mà trường tồn chánh pháp á, ừ, nguyên nhân mà làm chánh pháp trường tồn nguyên nhân giúp chánh pháp trường tồn nguyên nhân khiến chánh pháp bị uh, suy vong mai một ở đời chánh pháp đây tức là Phật pháp á thì uh, tôi chỉ xin có hai phút thôi ừ, thì tôi nói chuyện cầu mai thôi đó là uh, vào internet thấy Việt Nam các hệ phái Phật giáo ờ, các chùa nhiều quá đúc ừ, chuông đúc tượng nhiều quá ừ, rồi chúng tôi chạnh lòng nghĩ đến một chuyện đó là nếu mà tiếp tục mà chùa miễu chuông tượng giờ tăng lên 100 lần chứ không phải là bây giờ là mới có một giờ mình tăng lên 100 lần thì Phật pháp sẽ đi về đâu trong khi cái chuyện trước mắt theo chúng tôi được biết đó là nam tông bắc tông khất sĩ tại việt nam hiện có không dưới 10 ừ, vị đúng ra là tới mấy chục mà tôi chỉ lấy có 10 thôi không dưới 10 vị à, đủ cái tiếng Pali tiếng Miến Điện à, để mà cùng nhau thực hiện cái việc gọi là phiên dịch phiên dịch ờ, cái bộ gọi là tự điển Pali Tâm Tạng của Miến Điện 24 cuốn uh -huh. 24 cuốn thì mình cứ chia ra 10 vị đó thì một vị chịu trách nhiệm hai cuốn Ồ, dịch rộng rã trong tôi cho là một cuốn như vậy dịch vừa dịch vừa sửa không vừa dịch vừa sửa đó thì một cuốn như vậy đó thì hai cuốn tôi nghĩ khoảng 3 năm thì bây giờ tôi cho 5 năm đi 5 ừ. năm mất 5 năm tức là một, cứ một, một vị như vậy dịch hai cuốn thì 10 vị 10 vị thì dư sức giải quyết 24 cuốn dư sức ừ. trong vòng 5 năm ừ. trong vòng 5 năm và đương nhiên nói cái gì cũng phải có cái thực tế chút tôi biết tôi nói là thế nào bị chúng ném đá nhưng mà vì đạo bị ném đá cũng đáng thì tôi xin ờ, các vị ờ, thí chủ đại gia đó ờ, hoặc là không phải đại gia mà miễn là cá nhân hoặc là một cái tập thể uh, thay vì bỏ tiền ra làm tùm lum chuyện không thì thôi thì bây giờ các vị liên lạc dùm ừ, những tăng ni trong nước ừ, hoặc là nếu đang có liên lạc được với các vị ở miếng điện thì tốt trực tiếp thì tốt còn không thì thông qua các vị trong nước mình quy tập khoảng 10 vị và mình gọi là nói thẳng luôn là nói từ từ, từ ngoài đời đó cái từ nó hơi thô đó là trả lương à, còn cái từ nó hơi sang một tí đó là mình gọi là hỗ trợ hỗ trợ vật chất cho các vị một tháng như vậy ít nhất là 500 đồng 500 đô la đó, 500 mình phải nó mình phải nó làm việc rõ ràng với nhau thôi chứ không thể nào giờ này mà còn ờ, chỉ trích là tăng ni giữ tiền rồi cứ ngồi nói dốc không đối tôi đó là phá xạo đối tôi đó là nói nói dốc nha nói dốc thì đi người ta cũng phải có cái nhu cầu sinh hoạt người ta chứ à, bây giờ chịu khó mình mời người ta dịch thì mỗi tháng mình mình cúng cho người ta 500 đồng đó, mỗi tháng mình cúng người ta 500 đồng mà 10 vị như vậy thì tin tin chắc rằng ờ, là ở Việt Nam hoàn toàn có dư có dư khả năng không? một tháng mình cúng cho mỗi vị 500 đồng còn có vị hứng có vị cho ngàn thì tùy hỷ nhưng mà tối thiểu là phải 500 ừ. thì ờ, là mình thỉnh các vị đó dịch rồng rã cho mình ờ, là trong vòng 3 năm mỗi vị lãnh dùm hai cuốn mỗi vị lãnh dùm hai cuốn thì chỉ có mất 5 năm thôi thì Phật giáo Việt Nam sẽ có một cái bộ tự điển Pali Tam Tạng chỉ có mất có 5 năm thôi thay vì bây giờ mình ờ, ngồi yên thì thời gian cũng qua không? rồi đem cứ cứ, cứ cất chùa đúc chuông đúc tượng bây giờ cứ tập trung cái đó một tháng mỗi vị vậy mình cũng 500 500 đồng đó, không mà 10 vị như vậy không mà suốt 5 năm trời như vậy thì tôi tin chắc chắn một ngàn phần trăm là Phật giáo Việt Nam sẽ có một bộ từ điển Pali từ điển Pali tâm Tạng nha 24 cuốn ừ. và đương nhiên thì ờ, mình cho nay lợi mình phải cho nay danh luôn tức là cái vị nào dịch cái cuốn số mấy đó là cái cuốn nó chỉ in ra tiếng việt ấy, thì để tên vị đó à, chứ không có để ban để ban nhiều khi người ta cũng đảng lắm ví dụ để làm ban phiên dịch hay là ban ờ, này ban kia mệt lắm để thẳng tên người ta 24 cuốn thì cuốn cuốn một với cuốn hai là của dịch giả APCF gì đó rồi cuốn ba cuốn bốn cuốn năm là dịch giả APCF gì đó à, cứ để à, để tên người ta để người ta chịu trách nhiệm chứ không có để không có để ban không có để nhóm nào hết không để tên cái người dịch và sĩ dĩ mà tôi đưa ra cái thời gian từ 3 năm cho tới 5 năm là bởi vì người ta dịch dịch xong người ta còn phải ừ, chỉnh sửa rồi đối chiếu tham khảo rồi ừ, tìm hiểu đầu này đầu kia rồi trao đổi rồi cắt xén thêm bớt tùm lum trong đó nữa không thì ờ, bản dịch càng trung thành là càng tốt thì 5 năm chúng ta có đó là một chuyện chuyện thứ hai là song song song song với cái công trình đó đó là chúng ta tiếp nối ờ, cái công trình của thượng tọa uh, uh, chánh thân vì này tôi có tới ba cái tên thì tôi biết cái tên nào là tên official tôi không biết không chánh thân hoặc là nguyệt thiên hay là in đá chanh đô ba tên thì tôi không có để ý là in sách bị nó lấy cái tên nào thì mình tiếp nối cái công trình của của vị thượng tọa này tức là mình in lại tức là vị này đã in cái nào in rồi thì mình không có đụng tới nữa bây giờ in tiếp làm sao mà có được bộ từ điển Pali Việt song ngữ mà cũng cùng một cái cái cái bìa bọng y chang như vậy đó không? kích thước y chang như vậy đó ừ. thì bây giờ mình đã có tặng luật rồi mình đã có tặng Adidam rồi và tặng kinh những ngày Minh Châu thì chưa à, bây giờ là mình ờ, Ờ, coi cái bên tặng kinh cái phần nào mà ngày ngày chánh thân ngày in rồi thì thôi mình không có nói tới tặng lực cái phần nào in rồi mình không có nói tới mình chỉ là in lại những cái phần nào ngày chưa in thôi ví dụ như tặng Adida thì chưa à, tặng kinh ngày Minh Châu cái phần ngày Nguyệt Thiên ngày chưa có in đó mà in lại in có Bali việc đối chiếu không Bali việc song ngữ như vậy thì trong 5 năm sau 5 năm qua chúng ta sẽ có một bộ tam tạng Bali Việt không? và đồng thời Bali Việt song ngữ đó và chúng ta có được một cái bộ tự điển Pali tâm tạng tôi đoan chắc với bà con rằng là bà con có cái bộ này thì nếu mà người có có lòng mà học được thì đối với họ là họ tra cái gì cũng có và bản thân tôi thì tôi có bộ đó tôi có bộ đó trong ờ, các vị nam tông tôi nghĩ rằng dốt thì là tôi có có tên tôi đó nhưng mà nếu mà sách quý là cũng có tên tôi tôi đang có một cái bộ gọi là nam truyền đại tạng 71 cuốn của, ờ, của Nhật tôi có bộ đó tôi có cả cái bộ uh, giáo trình mấy chục cuốn Abhidhamma của ngài Chutika tôi có đặc biệt tôi có cả cái bộ từ điển Pali tâm tạng của miếng 24 cuốn à, tôi có bộ đó nữa thì, thì nhìn cái bộ đó mình tiếc mình nghĩ trời biết bao giờ Phật giáo Việt Nam có được bộ này thì bây giờ mình học một loạt kinh à, mình học một loạt kinh nói về sự tồn vong của chánh pháp thì cái chuyện trước mắt thì tôi rất mong ừ, các nhóm các tập thể hay là những cá nhân trong nước thôi thì ừ, đang có lòng đang có lòng uh, xây chùa đúc chiều tượng đúc chuông thì thôi bây giờ các vị chuyển rồi các vị làm dùm cái này đi nha làm dùm cái bộ này đi không làm dùm hai công trình này tức là bây giờ liên lạc liền bây giờ liên lạc trong nước hoặc là thẳng luôn các vị đang tu học ở miến điện mà tôi biết là nam tông bắc tông và các sĩ thì ba cái hệ phái này có không dưới 10 vị tăng ni mà có trình độ Pali và tiếng miến điện tiếng việt thì khỏi nói rồi thì cái dân đi học đó chắc chắn là dân nào cũng phải là dân, dân đại học rồi Đấy. thì làm sao mà mỗi vị chịu trách nhiệm dùm hai cuốn và mỗi tháng mình nói chuyện rõ ràng với nhau đừng có ngồi đó mình nói dốc không đừng ngay cái lúc này không phải là lúc mà nói dốc nói thiệt là cứ tháng cúng cho mỗi vị 500 đồng để gọi là sinh hoạt phí không sinh hoạt phí rồi còn người ta mà có trong sạch người ta không có xài đó thì người ta từ chối cái chuyện của người ta không cái chuyện mà người ta không nhận là chuyện của người ta nhưng mà cái cúng đây là cái bài tỏ cái tấm lòng của mình là mình quan tâm đến cái sinh hoạt của người ta của cái người dịch đó. chứ nhiều khi tội lắm ở trong ở trong trong chăn mấy cái chăn có rận nhưng mà trong trong trong trong kẹt mấy cái chuyện người Trung cuộc tức là phật tử mình nói trên trời với biển mình đi cúng toàn là cái, cái chỗ nào đó mà không có trực tiếp tác động liên hệ đến liên các cái vị tăng ni họ đang tu học họ thiếu đói mà mình biết mà cái tối ngày cứ đi đúc chuông hoài xây tượng làm tháp hoài rồi cuối cùng cũng nó, nó hư nó mục mà đôi khi cái, cái tài liệu quý hiếm thì không có tăng tài thì không có là sao mà nói nói hôm nãy nãy giờ tôi tránh tôi, tôi, tôi không có nói một cái từ cái từ cái từ cuồng tính á À, cái từ cuồng tính thì, thì cứ, cứ có cái cắm đầu làm chuyện đó hoài thì tôi biết tôi nói cái chuyện này thế nào tôi bị ném đá nhưng mà đó đó, đó là tử vị đạo cần biết không tử vị đạo là trường hợp đó gọi là tử vị đạo nha chứ còn mà không dám nói cứ giấu như mèo giấu phân đó thì cái đó phải tử vì đạo tử vì đạo nghĩa là dám chết phải mình nói cho người ta ném đá tức là đối với tôi đó là cuộc tính không rồi bây giờ sáng nay mình học tiếp cái kinh khác ờ, đó là kinh là kinh vụng thuyết thì tôi nhắc lại cái Kalama Nhật Tụng mà toàn tập thì chỉ có năm cuốn thôi năm cuốn à, mà trong lớp một nửa là Pali cho nên nó chỉ còn lấy hai cuốn rưỡi thôi đây có hai cuốn rưỡi mà nếu mà mà chúng ta làm việc với nhau mà suốt một thời gian dài mà để giải quyết được hai cuốn rưỡi này đó, thì ít ra bà con cũng có ờ, một cái vốn lặn lưng để biết kinh tạng nói cái gì này à, dĩ nhiên nó nó nó cũng nó cũng mình chưa đủ để gọi là là quyên thâm chưa gọi đủ để gọi là người có thẩm quyền về kinh điển đâu chưa đâu nhưng mà ít ra đó là ờ, mình không có nên nổi dốt và ít ra mà này mình nhìn tủ đại đại mình biết trong đó nói cái gì mà chỉ cần hai hai cuốn rưỡi này thôi nha thì sáng nay chúng ta học cái kinh tiếp theo đó là cái kinh vụng thuyết vụng thuyết ở tiếng Pali gọi là đúc cách tha ừ. tức là nói dở vụng thuyết này gọi là nói dở nói dở nói không có hay mà tại sao nó không hay là bởi vì nó không có đúng chỗ nó không có đúng người nó không có đúng lúc à, thì được gọi là nói dở ừ. thì ở đây đức phật ngày ngày ngày, đưa ra ờ, bốn cái trường hợp mà mình phải hiểu ngầm là bốn trường hợp này là bốn trường hợp gọi là tượng trưng thôi tượng trưng thôi ừ. tức là ngày ngày dạy rằng đó là uh, tính thí giới văn đây là bốn cái pháp tu căn bản bốn cái pháp tu căn bản à, mình nghe có mình nghe có chữ thí là mình nghe mình làm như mình tưởng tượng làm như, như chắc thuộc về cư sĩ rồi Đấy không là một rồi mình nghe cái chữ vụng thuyết thì mình nghe cái chữ thuyết đó là mình nghĩ là chắc tăng ni không có tóc rồi cái đó là kẹt lắm nha mình nghe có chữ thuyết thuyết cái mình nghĩ mình cư sĩ sao thuyết đấy rồi mình nghe có cái tính thí giới văn mình nghe có chữ thí đó mình nghĩ chắc là cư sĩ rồi không không thuyết đây nghĩa là nói mà nói ra đây là tăng ni cư sĩ nói nói tốt hết chứ không cái chuyện mà thuyết giảng Phật pháp không có riêng người tăng ni nó không phải là cái đặc quyền của tăng ni nhớ nha nhớ cái đó nó quan trọng ừ. à, còn cái thí ở đây đó là là là là là, có, là cả tăng ni và cư sĩ luôn Ồ, tăng ni giàu có thanh tịnh giới lực không giữ tiền không giữ tài sản không giữ y dư không giữ uh, thực phẩm gì đi nữa nhưng mà vẫn có thể bố thí được trong cái khả năng của mình nhớ nha chứ đừng còn chứ còn mà, mà, mà cứ nghĩ nghĩ tăng ni suốt ngày cứ lời bên trong giới định bên ngoài bác y thì tôi lấy khỉ gì tôi bố thí thì vậy là kẹt lắm không kẹt lắm à, không có mình tùy sức mình có chai dầu gù là mình có hai chai mình chia cho tan chai cũng là bố thí à, mình có hộp thuốc cảm mà bạn anh em à, bạn đạo từng bị à, cảm mình cũng chia được mấy viên à, thuốc tiêu chảy cái, cái, chống mặt gì đó mình có cũng chia được chứ không phải là mình mình mình trong sạch quá rồi mình có khỉ gì mình cho hết cái đó là kẹt lắm nha ừ. rồi vụng thuyết là sao đối với cái người mà mình nghe cái mùi nó tanh tanh cái mùi bất tín cái mùi vô thần Đấy, cái mùi bất tín cái mùi vô thần cái người mà họ chưa có sẵn sàng để mà gọi là, là, là, là, là trọn tin nơi tam bảo không mà mà mình nói quá nhiều quá sâu quá nhiều quá sâu quá là rộng à, về cái gọi là niềm tin thì coi chừng coi chừng là, là, là sai chỗ ừ. ờ, ở đây cái bài kinh này nhiều người bà bà con như thế thấy chữ thiết là tưởng tăng ni cho nên mình cư sĩ mình cũng cần quan tâm tôi xin nói thiệt bài kinh này là vô cùng quan trọng bởi vì cái trách nhiệm hoàng pháp không chỉ riêng tăng ni mà là tất cả những người con phật đều có trách nhiệm hoàng pháp là vì sao là vì bản thân mình nó cũng phải nhờ ai đó hoàng pháp mình mới biết phật pháp đúng không thì ngược lại mình cũng phải về à, mình cũng phải có cái cái, cái, cái, cái tấm lòng chia sẻ giáo lý cho cái người cần này dầu cho mình là ờ, một vợ tám con đi nữa nhưng mà mình vẫn có thể thuyết pháp cho cái người nào họ thắc mắc mình giúp được họ nhưng mà nhớ cái cái cái, cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy trong kinh này tức là không phải lúc nào mình muốn nói cái gì mình nói Đấy, bản thân chúng tôi bản thân chúng tôi ừ. trong lúc đi thuyết giảng dạy học chúng tôi có nhiều và rất nhiều lúc tôi tránh cái trường hợp mà đá động đến ba cái vụ mà nó hơi siêu nhiên không? ví dụ như là chư thiên rồi ba cái vụ thần thông rồi ba cái vụ mà, mà cúng dường mà quả báo hiện tiền mới có nhiều trường hợp tôi ngại tôi mới nói là bởi vì sao là vì tôi nhìn trước mặt tôi đó tôi thấy cái, cái, này, cái mặt này nó chưa có sẵn sàng để nghe cái đó họ tìm đến với đạo là họ tìm đến cái sự thanh thản tìm đến cái nhận thức tìm đến sự hiểu biết không mà chưa gì hết mà mình mình khè mấy cái đó ra nó nó thấy cái đạo mình nó có cái mùi nhanh khói cái mùi tôn giáo cái mùi mê tín này là không có được ừ. tránh và đặc biệt đó là trong có đừng khi trong nhà đó là vợ chồng con cái sáu bảy người mà trong đó có ông chồng với thằng con trai là nó, nó là phật tử thôi còn cái đám còn lại là lớp lớp gọi là trong nhà với bà má với bà vợ đó là là phật tử thôi còn đám còn lại là lớp lớp mà trong trường hợp họ mời mình về đó và cả nhà nó bu lại nó nghe đó thì mình liếc mắt mình thấy liền thấy mặt chồng mặt mặt, mặt bà vợ này thì chưa chưa không nên à, chưa đủ chưa đủ chưa đến lúc để mà mình nói cái chuyện mà nó hơi chuyên sâu à, về ba cái vụ mà siêu hình siêu nhiên không mà tôi tránh tôi nói tránh nói ba cái chuyện mà thần thông phép lạ chư thiên tôi thấy chưa chưa tới lúc tôi tránh tránh tôi tránh mà họ không hiểu rồi có nhiều người họ tại sao nó họ còn ra họ trách tôi nó tại sao nói chịu không chịu hồi nãy còn nghe chị nói tới đó còn tưởng là chị kể cái chuyện cho tôi nói không tôi muốn cho thấy đạo phật không phải chỉ có phù phép ba cái chuyện mà thần thông rồi ba cái vụ mà chư thiên cõi này cõi kia tôi không muốn mà ngay bây giờ cho thấy đạo phật là một cái đạo tỉnh táo Ồ, ờ, cái đạo tỉnh táo cái đạo thông tuệ cái đạo bình tĩnh không chứ không phải là cái đạo cuồng si mê tín mù quáng không trước mắt rồi mai này khi mà họ đã là phật tử được bao nhiêu phần trăm lúc đó mình mới tính tiếp không chứ chưa dở mà mình khè cái đó ra dở mà tôi biết chắc trên nền này không phải riêng Phật pháp mà chuyện gì cũng vậy hết mỗi một cái đề tài nó cần đến một cái thời điểm thích hợp một thời điểm lý tưởng để mới có cái tác dụng chứ còn mà mình nói sai lúc không có được phải không cho nên chính ở trong kinh Đức Phật ngày dài Đức Như Lai ờ, ờ, không phải lúc nào ngày muốn nói cái gì ngày nói bởi vì có bốn trường hợp sau đây trường hợp một ờ, trường hợp một là cái chuyện đó nó không có đúng với chân lý vô ích người nghe không có quan hỷ như lai đương nhiên không nói cái chuyện đó đúng cái sự thật vô ích mà người nghe họ thích như lai cũng không nói cái chuyện đó đúng sự thật có lợi ích người nghe lại thích nghe như lai đương nhiên nói và trường thứ tư chuyện đó đúng sự thật có lợi ích mà người nghe thì không thích thì như lai sẽ tùy thời mà nói tùy thời mà nói lựa lúc mà nói đấy đến đức như lai mà còn như vậy thì nói gì chúng ta nha âm thanh của ngài ánh mắt của ngài cái, cái đạo phong cái cốt cách cái thần thái của ngài cái từ trường đại bi của ngài đến mức như trời biển như vậy đó vậy mà ngài còn phải lựa lúc mà nói nói gì là chúng ta cái gì cũng thua ngài cái gì cũng thua ngài hết ừ. cho nên cái chuyện hoàng pháp nó lớn chuyện là thấy nó vậy đó nhưng mà đừng có nghĩ mình là cư sĩ rồi, mình không cần đến cho bạn cái kỹ thuật phát biểu không đã nói hoàng pháp là phải có nói năng mà nói năng nó cần kỹ thuật kỹ thuật phát biểu dầu anh là tăng ni hay là cư sĩ thì phải phải chấp chấp nhận những nguyên tắc đó này về sẵn ở đây tôi mở ngoặc tôi nói luôn một chuyện nữa đó là cái chuyện hộ niệm đây hộ niệm nó cũng là một cái cái, cái trường hợp thuyết giảng nha chứ còn mình đừng có kể hộ niệm là tụng kinh là là sai bét nha ở trong tôi nhắc lại trong kinh điển nguyên thủy không hề có cái vụ hộ niệm mà theo cái nghĩa là cầu khẩn van xin mà hộ niệm ờ, trong kinh điển Phật giáo có nghĩa là thuyết pháp cho cái người mà cận tử cái người mà đang lâm bệnh thuyết pháp thuyết pháp cho người cận tử người lâm bệnh chứ không có phải là cầu khẩn một cái quyền lực một cái thế lực một cái tha lực nào đó thì nộp no đó không phải Phật giáo phong thủy bởi vì đã nói Phật giáo phong thủy thì phải tính cái nghiệp chứ không đệ nhất thần thông bên tăng á, là bị ngày là ngày một quyền liên bị cướp giết đệ nhất thần thông bên ni á, là Palavana là, là bị hiếp bị cưỡng bức bị cưỡng bức tình dục đó mà hai vị đệ nhất rồi cả một cái dòng họ thích ca là bị gọi là tàn sát mà máu chảy thành sông thì tôi hỏi các vị gì? cầu là cầu cái gì cả một cái dòng nội tịch ca mà lúc đó đức thế tôn còn đang tại tiền đang trụ thế chứ đâu phải là ngày bắt mặt cả một cái dòng nội tịch ca mà trong đó là đa phần là thánh nhân đa phần là thánh nhân nha đa phần là thánh nhân có nghĩa là chỉ riêng cái đức độ phước báo của họ là đã tự tự tự tự giúp được cho họ rồi nếu mà nói trên mặt lý thuyết xung không mà đằng này còn có ngày Bục Kiền Liên rồi bao nhiêu ngày Anuruddha rồi còn bao nhiêu vị đệ nhất thì thành thông không không rồi đức thế tôn còn đó và đức thế tôn biết rất rõ là dòng họ của ngài đang bị tàn sát nhưng mà có đâu có giúp được nghiệp mà nghiệp nha mà tôi nhắc lại độc đáo chỗ là đệ nhất thành thông bên tăng đệ nhất thành thông bên ni mà đều là la hán hết nha ừ. mà lúc đó phật còn tại thế nha mà còn không thoát được thì hỏi chứ bây giờ mình là, à, là tụng là tụng cái gì không tụng là tụng cái gì ừ. cho nên cẩn thận ừ. cho nên cái bây giờ cái quan trọng nhất là cái hộ niệm này có nghĩa là thuyết pháp gọi là trợ niệm gợi ý giúp sức hà hơi cho cái người cận tử hoặc người đang lâm bệnh Đấy. mà mình lúc đó mình phải nhớ lại cái bài kinh này cái người này bình thở bình sinh đó, họ là người như thế nào thì lúc đó mình lựa lời mà nói lựa cái đề tài mà nói cái gì và nói kiểu nào quát và hao, quát và hao nhớ hai cái chữ này trong đạo Phật quan trọng lắm cái gì và thế nào tứ niệm xứ cũng vậy tứ niệm xứ là là là chánh niệm và trí tuệ để mà mình chánh niệm là biết hao, biết mình đang ờ, hoạt động ra sao quát là biết cái gì nó đang xảy ra và trong cái chuyện thuyết giảng cũng vậy cũng là quát và hao à, biết rõ mình cần nói cái gì và nói như thế nào trước hết mình phải lựa đề tài trước mình phải coi đối tượng nó là ai hu ừ, đối tượng là ai à, người đó là ai rồi tiếp theo là mình quát mình cần nói cái gì và cái thứ ba là how ừ, nói như thế nào nha thì cái người trong đây nói rất rõ và trong kinh nói rất rõ cái người mà họ đang cái người mà bị gọi là thiếu niềm tin à, chưa kịp có niềm tin mà mình nói không kéo đó thì phản tác dụng gây phản cảm nhớ nha ừ. à, đó là nói về tiếng còn thứ hai là giới cái người mà họ không có mặn mà với giới hoặc là họ đang mù tin về giới học giới đức họ đang mù tin không họ đang mù tịt hoặc là họ có biết nhưng mà họ không có thiết tha cái chuyện đó mà mình gặp và mình đè ra mà nói nhiều chuyện đó làm cho họ nhột họ bị sốc có đâu có văn cũng vậy họ là người cũng nói là nói nói, nói, nói rõ là dốt đi À, hoặc là một là họ dốt họ chưa có dịp học hoặc là họ không có thích học một là chưa học hoặc là không thích học họ là người không có mặn mà lắm cái chuyện kiến thức giáo lý mà mình gặp họ mình cứ bô bô bô bô oan oan oan mình mình mình mình mình, kêu gọi mình thuyết giảng mình kích lệ gợi ý thì coi chừng mặc dù theo cái lý luận gọi là lý luận ba su thì mình nghĩ là người ta thiếu cái gì mình bổ sung cái đó không giống như cơ thể mình thiếu chất gì mình uống chất đó đó là lý luận suông nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vậy không phải bởi vì vô tình mình chạm vô cái chỗ nhược của người ta Chứ anh chưa thuyết phục được tôi mà anh làm cho tôi nhột rồi anh nhớ nha anh chưa có thuyết phục được tôi giữa chúng ta chưa có một tiếng nói chung thế mà anh đã chọt vào cái chỗ nhột của chấm thì khó chúng ta khó mà ngồi lại một bàn lắm nha khó lắm đây tính thế giới văn trí cũng vậy cái người họ chậm lục mà mình cứ tán thán trí tuệ người này trí tuệ người kia thì khi làm cho họ bị mặc cảm và bị tự ti nha cho nên bốn cái tính thế giới văn này đó là trong cái bối cảnh đặc biệt nào đó thì đức thế tôn ngày chọn ra bốn cái này à, nhưng mà mình phải hiểu là tất cả các ờ, cái đề tài pháp thoại khác đều như vậy cả này tức là phải nhanh mắt mà cho thuốc để nhìn mặt mà cho thuốc cho thuốc gì trước hết là được đó là ai cho thuốc gì và cho như thế nào này, chứ không phải lúc nào chỉ có con bài đó cho hoài không bất kể thì chẳng hạn trong kinh đức phật này dạy được gọi là bậc hiền trí đó. hiền trí ở trong phật pháp đó, nó gồm có bảy điều kiện tri nhân tri quả tri kỷ tri bỉ tri thời tri hội tri độ tri nhân là sao tức là cái chuyện nhân quả định nghĩa nó rộng nó hậu bà con khùng cho nên tôi chỉ lựa cái, cái cách định nghĩa phổ thông tri nhân nghĩa là nhìn cái vấn đề mà biết cái này nó sẽ dẫn đến cái hậu quả nào thì đó gọi là tri nhân đó là nhìn nhân mà biết quả gọi là tri nhân nha ừ. à, còn còn tri quả là nhìn quả mà biết nhân có nghĩa là mình biết nhìn biết cái chuyện này nó từ đâu mà đến à, cái chuyện này nó từ đâu mà đến rồi cái này hoặc là chuyện này ờ, nó sẽ dẫn tới cái hậu quả như thế nào nhìn nhân biết quả nhìn quả biết nhân thì cái đó được gọi là tri nhân tri quả nhớ không phàm muốn làm những gì phải nghĩ đến hậu quả của nó đó gọi là tri quả đó ừ, là vậy đó còn tri nhân nghĩa là mình nhìn cái này biết nó từ đâu nó tới à, biết nhìn cái này biết cái này biết cái này phải ngẫu nhiên trở nên không có cái gì ngẫu nhiên hết nhìn cái này là biết nó từ đâu nó tới là tri nhân mà nhìn cái này biết nó sẽ dẫn về đâu nó gọi là hiệu quả đấy hiệu quả bất cứ chuyện gì trong đời ngoài trong đạo ngoài đời đều như vậy cả cứ nhìn cái này biết nó từ đâu nó tới phải truy nguyên nó mới giải quyết vấn đề khi mà anh hiểu được cái nguồn cái cái, cái căn cội của vấn đề thì anh đã giải quyết được mấy chục phần trăm tin tôi đi khi mà anh anh anh thấy ra được cái căn cội của vấn đề đó là anh đã giải quyết được mấy mấy chục phần trăm rồi nhớ nha cho nên nhìn nhân biết quả nhìn quả biết nhân đó là hai cái điều kiện tiên quyết à, để được gọi là một người hiền trí ở trong Phật pháp cái thứ ba trị nhân đi quả là tới tri kỷ biết rõ về bản thân mình biết mình cần thêm cái gì bớt cái gì cần chỉnh sửa cái gì chứ còn cái thứ mà được ba mớ mà tưởng mình là là cái rúng của vũ trụ là sai hoặc là suốt đời cái mặc cảm tự ti cũng sai tự ti hay là tự tôn đều sai mà phải biết rõ mình á, là cái cần thêm cái gì cần bớt cái gì mình mạnh cái gì mình yếu cái gì biết để mà bỏ cái xấu giữ cái tốt thẳng tiến về phía trước bằng cái kinh nghiệm của một người điêu khắc đem về một hòn đá bỏ đi cái thừa cái còn lại là tác phẩm tu hành là một hành trình điêu khắc nhớ đấy, đấy đó là tri kỷ tức là tự biết mình cần thêm bớt chỉnh sửa cái gì tri bỉ là biết cái người đối diện mình là ai mình cần phải nói năng hành xử như thế nào cho phải phép cho đúng cách à, để không có ừ, làm nảy sinh vấn đề này không gây phản cảm này nhớ quan trọng lắm biết rõ người đối diện là ai chứ còn người oan oan bô bô gặp ai cũng tưởng là, là, là đối tượng để cho mình nổ hết có có trường hợp đó nhiều gặp ai cũng nổ mà không hề biết rằng cái người trước mặt mình là ai cái đó là cái nó mình xài chữ ngu nặng không nhưng mà không có chữ khác nha kỳ có nghĩa là mình phải biết cái người đối diện mình là ai để mình cư xử mà nói năng chứ Đấy. Ừ. như vậy thì tri nhân tri quả tri kỷ tri bị tri thời là biết rằng mỗi việc phải mỗi việc mỗi việc làm mỗi đề tài nói năng phát biểu đều cần đến một cái thời điểm thích hợp lý tưởng thì đó gọi là tri thời biết lúc nào nên làm gì lúc nào nên nói cái gì nên nói kiểu nào ví dụ như mình có ba cái kiểu nói thì cái lúc nào nên nói kiểu nào không cho nên cái, cái tri thời nó quan trọng lắm không biết lúc nào nên nói cái gì mà biết lúc nào nên nói kiểu nào đó gọi là tri tri tri thời nên làm gì nên nói gì ờ, chứ còn mà, mà trong đời sống mình nó có bị để ý cái, cái trường hợp này nhiều lắm cứ cứ, cứ, cứ lộn chỗ hoài à, cứ lộn chỗ hoài à. ừ. ừ. Ừ. cứ lộn chỗ ừ. Ừ, thì cái đó phải là bậc hiện trí mà bậc hiện trí là đúng chỗ đúng người đúng lúc đúng việc ha rồi cái đó gọi là, là, là tri thời đó à, còn tri hội là biết rõ rằng cái đám đông này cái tập thể này cái hội chúng này nó gồm đủ thành phần cái tri tri bỉ là mình biết cái tên trước mặt mình thôi này cái cái người trước mặt mình là mình là ai mình cần phải làm sao nói này còn cái tri hội này nó phức tạp hơn bởi vì cái tri bỉ nó có thể là một người hai người ba người năm người nhưng mà riêng cái tri hội nó là cả một rừng người nó là một biển người thì trong trường hợp đó thì mình phải biết trong trường hợp này là bây giờ mình không có thể biết rõ từng người trong đây thì bây giờ một cách tổng quát mình nên làm gì nên nói gì nên có cái cốt cách như thế nào nó có phản ứng như thế nào trước cái hội chúng mà mình chưa rõ lắm nè đó, đó là tri, tri hội đó biết cái hội chúng này thì một mình chọn ra cái là cái điểm trung bình đó mình, mình chọn được cái điểm trung bình mình thấy trong đây là cái căn cơ trình độ không, tư cách khác nhau hết không? thì thôi bây giờ mình gom tổng quát mình lấy cái điểm trung bình đi thì cái, cái, cái hội chúng này cần phải được mình cần phải nói năng như thế nào cần cư xử như thế nào cho phải phép đối với cái tập thể này cái, hội chúng này cái đám đông này đó ừ. gọi là tri hội nha mà nó khác cái tri bỉ bị ừ. tri bỉ là mình biết đích xác người ta trước mặt mình là ai à, còn cái này là hội là một cái đám đông ừ. mà bạn chỉ là bậc hiền trí mới làm được cái đó và cuối cùng là tri độ tri độ tức là biết chừng mực đấy biết cái gì cũng biết cái chừng mực cái gì thiếu không được mà dư không được đủ là tốt nhất đủ là tốt nhất nhớ nha từ cái đời sống vật chất cho đến tinh thần ừ. đặc biệt là trong đời sống vật chất mình là trì trì trì trì, trì độ cứ là biết chừng mực uhm, biết chừng mực không phải cái gì thích là cứ nạp cái nào ghét là cứ đẩy ra là cũng được có những cái mình ghét nhưng mà nó cặn có những cái mình thích nhưng mà nó có hại cho nên tri độ để người là biết chừng mực nhớ nha nhớ cái, cái, cái, cái thì bảy cái này tri nhân tri quả tri kỷ tri thời tri nhân tri quả tri kỷ tri vị tri thời tri hội và tri độ thì có được bảy cái này mới là bậc hiền trí cho nên ở trong cái bài kinh này có cái tựa là vụng thuyết nếu mà mình không đào sâu mình thấy bài kinh này thứ nhất là mình thấy chữ thuyết là mình thấy không mắc mới thì mình ô cái này cái đám không có tóc chứ còn mình có tóc mình đâu có cần bài kinh này sai sai mỗi ngày mình đi ra trường lớp công sở không ngoài đường ngoài xá phố chợ mình gặp biết bao nhiêu người Đấy. thì cái đề tài nói chuyện của mình nó phải làm sao nhất là mình người ta biết mình là phật tử à, mình phải có khả năng hoàn pháp và phải có trách nhiệm hoàn pháp mặc dù tùy sức chứ không phải mình đâu có bị được với mấy ông ông, ông pháp sư giảng sư được nhưng mà ít ra mình cứ nhớ văn vẳng cái bài kinh này à, đối tượng này lạ ừ, chứ còn mà như, như, như tôi nhớ hoài có cái lần ở bên mỹ bây giờ tôi đang ở châu âu đó là tôi đang ở bên mỹ tôi, tôi, tôi tới một thành phố gọi là oklahoma city à, thì ở trong cái nhà đó nó có cái ông cụ đó ông là đạo Phật mà ông có ổng là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa đó ông đạo Phật rồi ông mới đi ra nước ông mới đi ờ, ra ông đi trước ông đi ngay bém lọc luôn và ông kẹt lại để qua bên đây thì ông lại có bà sao mà bà sao là chúa à bà sao là chúa mà ông là bên đạo Phật mà ông là, là, là, là Phật Bắc Tông Phật giáo Bắc Tông còn bà kia là chúa Catholic mà sau này ông lãnh hai đứa con qua mà hai đứa con lại là năm tông à, cũng Phật giáo Phật giáo năm tông còn bố Phật giáo bắc tông đấy thì họ mới mời ờ, cái hai đứa con đó họ mới mời tôi về nhà của ông bố chơi à, muốn ông bố gặp mặt ừ. mà cái bà má đó bà má sao bảo là đại đậu chú mà trời đất ơi tôi thề đọc tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi giỏi chứ nhưng mà có điều do tôi nhát ấy nhờ nhát cái tâm nó cẩn thận này ờ, nó cẩn thận cho nên là tôi thấy tôi bước vô tôi nghe nó giới thiệu sơ sơ được cái mình nói là bà bà bà, bà bá sao là chú á là tôi thấy tôi tôi tôi đã thấy hơi hơi hơi hơi hơi quải rồi ừ. để vô gặp ông bố ông bố ông bố là bắt tông nhưng mà bây giờ cái nhà chỉ nó mấy đạo quan trọng những quan trọng nhất là từ lúc nó, nó, nó hỏi chuyện qua chuyện lại thì cái hai con nó gài nó gài cho tôi nói pháp thì tôi cứ nói nhỏ nhỏ tôi nói, không phải lúc không phải lúc ừ. và tôi tưởng họ hiểu mà không lát sao họ còn nói vòng vòng nó nó cuối cùng họ cái nó mà móc làm gì luôn đó trời ơi cô thần thông nói cái gì mà liên hệ tới thần thông đó, là tôi đã cái lạnh lạnh sinh sống rồi ngay cái chỗ này là mình không có nói được sợ cái bà kia mới nói cái đạo mình đỡ mê tín mà đã vậy tôi thấy nghe nó nhắc thần thông rồi tôi lại tìm cách tôi tôi sàn tôi lách qua cái vụ khác rồi mà cứ ảnh cứ quay lại riết ông con cứ quay lại riết cuối cùng cái ông móc ra cái này là tôi chết điếng rồi mà trời nói cái thằng thông đó rồi nó làm nhiều chuyện ghê lắm nhưng ngày của chuyện liên ngay còn đòi gọi là tách cái trái đất này ra để mà, mà lấy cái lấy, lấy, lấy, lấy, cái ruột đó cho cho chữ đăng dùng ở trong cái lúc mà đói kém mà trời đó coi cái, đó, cái chuyện đó tôi nói tôi rầu muốn chết luôn bởi vì ngay cả một cái rừng phật tử nam tông mà tôi còn không có mấy khi mà muốn nhắc về cái chuyện đó bởi vì thiệt cái chuyện nó dài lắm cái chuyện nó dài lắm cái cảm nhận của tôi về kinh điển nó ngộ lắm không mà có một dịp nào đó mà mình đủ thân ấy thì tôi thì sẽ kề tay nói nhỏ ờ, còn có gì cái đề tài mà tôi dám la làng là khác còn có số đề tài mình phải đủ thân rồi mình mới kề tay nói nhỏ trong một khu rừng vắng mà không trăng không sao nên chứ còn mà cái gì ví dụ mình ngại lắm mà tôi nhớ tới bây giờ mỗi lần mà tôi tôi mở kinh này mà tôi thấy nhắc đến một kiện liên là, là tôi nhớ đến cái vụ mà kỳ đó tôi, tôi tôi bị lâm nạn ở Oklahoma ừ, nhớ là cái thì trong kinh vụng thiết là sao trong kinh này để Phật ngày dạy là phải cẩn thận mình có thiện chí nhưng mà chắc gì người ta đã có đủ yeah, à, cái tâm cơ cái đạo căn cái cơ địa để mà đón nhận cái, cái giáo pháp chưa sẵn sàng này ví dụ như cái giáo lý duyên khởi rất là khó nói rất là khó nói thứ nhất cái hiểu mình nó đủ sâu chưa bởi vì cái cái duyên khởi mình nói theo cái cái não trạng của người không biết a thì đàm nó nói khác mà cái duyên khởi mà nói cho cái người mà có nắm a thì đàm căn bản nói khác cái duyên khởi mà nói cho một cái người mù tinh về hòa Phật pháp mình phải có một cách nói khác nội dung thì đương nhiên phải trung thành rồi đó nhưng mà cái cách mà mà, mà mình trình bày về duyên khởi nếu mà một cái tên mà nó dốt đặc mà nó đọc láng thoáng láng thoáng đâu đó về cái người duyên khởi mà hỏi mình thì mình bây giờ mặt nó mình coi nó là loại nào không à, nó là cái loại nào loại mà cái bắt tông thực sĩ biết lan man mình nó khác mà cái thứ mù tịch nó từ ở trong ờ, ờ, hội trường gia đình mình nó bước ra mình nói khác Đấy. nó từ ở trong cái cái cái, cái nhà thờ Catholic nó bước ra là mình nói khác Đấy. nó là một cái người, người dưới trung học của mình nữa cả mình nó cái đó là cái thằng chuyên sâu ờ, vật là toán lý hóa sinh là mình nói khác phải khác một tí à, khác một tí à, bởi vì đó cái, cái, cái, tùy người tùy cái não trạng Đấy. mà cái mức độ tiêu hóa của nó khác nhau Đấy. bởi vì các vị biết là, ờ, là các cái nhà mà là, là, là, là, là, là dinh dưỡng học đó họ cũng nói rõ nó nói rõ một chuyện ai cũng biết đó là một cái miếng ăn một cái mâm một cái bữa ăn nó gồm có ba giai đoạn giai đoạn một là ăn uống tức là ăn hoặc là uống à, giai đoạn một là giai đoạn ăn uống giai đoạn hai là giai đoạn tiêu hóa có nghĩa là thức ăn nó được bao tử làm việc này và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiêu dung có nghĩa là từng cái thành phần ở trong thức ăn đó đã, đã được là chuyển tải được phân giải đầy đủ à, trong khắp cơ thể cái nào là canxim cái nào là B1 B6 B12 chất sắt chất magnesium magnesium tất cả đều là được phân bố một cách ờ, ngon lành cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiêu dùng này thì ở trong trong cái não trạng của người nghèo pháp cái chuyện đầu tiên là cái giai đoạn gọi là ẩm thực có những thứ mà mình coi coi nó có vừa miệng của họ không đó là một chuyện chuyện thứ hai cái bầu tử mà bầu tử tử tâm lý của họ nó đủ nó tiêu hóa hay không và cái thứ ba là giai đoạn tiêu dùng này có nghĩa là mình phải tính trước trường hợp nhưng mà mình phải dòm cái, cái mặt mũi của nó coi nó sau khi mà nó nghe cái này xong đó thì nó sẽ có nó sẽ được cái gì mà nó sẽ bị cái gì đây là một chuyện khác nhớ nha cái này rất là quan trọng nha cho nên nếu đúng là vì lòng đại bi thì mình phải nghĩ là lết của người nghe à, mình có cái lòng Ờ, muốn gọi là truyền bá chánh pháp đó là một chuyện nhưng mà mình phải nghĩ đến lợi ích của người nghe nữa và cái thứ ba thì nghĩ tới mình mình đừng có để mình phải phí sức hoài công làm cái việc không có lợi ích à, khi mình nói lộn chỗ nói lộn địa tại nha như vậy đó đây khi bắt đầu bài giảng bắt đầu buổi nói chuyện về Phật pháp mình nghĩ đến ba chuyện thứ nhất là đối tượng uhm, họ cần nghe cái gì mà và mình cần phải trình bày như thế nào thứ hai mình là nghĩ đến cái sự gọi là trường tồn suy tồn vong của chánh pháp thứ ba là phải nghĩ tới bản thân à, liệu liệu coi chân coi chân là mình chỉ bị hoài công phí sức không, mà không đi gì đâu hết không? À, và đặc biệt như hồi nãy tôi nói tôi có nhắc đến cái chuyện gọi là hộ niệm hộ niệm nó cũng là một cái cái kiểu thuyết pháp đó không thì mình nhớ cái lúc đó người ta đã ngáp ngáp rồi người ta đã ngáp ngáp rồi. ta yếu là bình thường là ta còn khỏe mạnh tỉnh táo à, ngon lành không mà lúc đang yếu thì lúc đó mình, càng phải cẩn trọng và lựa cái gì nói cho người ta nghe cho người ta bớt sợ bớt đau đớn bớt tiếc nuối bớt dây rứt bớt luyến lưu Đấy. còn nếu mình không đủ sức thì thôi Chỉ còn lúc đó mà, mà mình <clears throat> giống như mình <clears throat> dạng dạng cưỡng bức cưỡng bức giáo dục thì không được mà bởi vì các vị biết cái cái tinh thần cao nhất của giáo dục là gì là gợi ý chứ không phải là nhồi sọ nha đây là một công thức ờ, không riêng gì cái ngành giáo dục mà áp dụng cho tất cả mọi trường hợp kể cả tôn giáo không đây là cái, cái lý tưởng cao nhất của giáo dục là gợi ý chứ không phải là nhồi sọ từ cái cái kiến thức khoa học cho đến kiến thức nghệ thuật à, đều là gợi ý hết phải gợi ý rồi để cho người học trò họ tự đi ông thầy nhiều lắm là chỉ dắt học trò tới cửa thôi có phần lại là của nó thí dụ như thầy giảng bài là dắt rồi tới cửa mà học trò nó có hiểu được hay không hiểu được bao sâu bao rộng thì cái phần là phần của nó chứ không có ông thầy nào mà đi lấy bài mà nhét vô vô đầu học trò chỉ nó nghìn triệu năm không bao giờ có nghe không có cho nên cái lý tưởng cao nhất của giáo dục là gì là gợi ý mà trong trong những cái trong những cái lĩnh vực như là tôn giáo tâm linh nghệ thuật cũng như vậy không có một cái ông thầy nào ông dạy học trò điêu khắc à, Ờ, vẽ tranh chơi nhạc mà ông ông ông bằng cái sự nỗ lực của ông ông biến cái thằng học trò trở thành là một cái người tài gì đó không có ông chỉ dắt đi đến một mức nào đó thôi à, ngay cả trong võ thực cũng vậy dạy một võ đường cả trăm thằng võ sinh như vậy nhưng mà đó, tùy cái cơ địa của mỗi đứa mà có đứa nó, là nó, nó ra nhiều lắm là nó chỉ là nhiều lắm nó sẽ để làm siêu huynh huấn luyện viên thôi chứ nó không thể nào trở thành cao thủ võ lâm gọi là võ sư là nhất đại tôn sư được cũng được để cơ địa nó tới đó ông thầy giúp tới đó nào đó thôi ông thầy không thể nào mà dạy cho thằng học trò mình tất cả tình huống để mai này mà nó nó nó thực chiến sai sai một ngàn phần trăm không bao giờ có một thầy nào mà có thể gọi là bày ra tất cả mọi tình huống thực chiến cho học trò ông chỉ nhiều lắm nó ví dụ như ông dạy mấy kỹ thuật cận chiến giật dao rồi giật tước súng rồi đánh nhau trong một không gian hẹp như thang máy cầu thang một vài cái nhẹ nhẹ căn bản nhưng mà trong cái hoàn cảnh thực chiến bắt buộc học trò nó phải linh hoạt trong đạo y chang như vậy họa sĩ nhạc sĩ cũng y chang như vậy y chang như vậy ừ. có nghĩa là cái gì gợi ý thôi lý tưởng cao nhất của giáo dục chính là gợi ý nhớ nha thì ở đây mình hộ niệm cho cái người cận tử cũng vậy mình phải coi người nó thở bình sinh họ là người như thế nào là một thứ hai ngay giây phút này họ còn nghe được hay không thứ ba Ờ, nếu cần nếu có thể được thì mình có thể gợi ý cho họ để mà mình gợi ý mình gửi chuyện họ để coi họ họ họ đang trong tình trạng có thể còn nghe được hay không hay là họ đang muốn yên tĩnh không muốn nghe gì hết nhớ cái đó chứ còn đừng có tưởng là người thân của mình cận tử là phải kinh tụng càng nhiều càng tốt sai cái đó sẽ bé sai cái đó ngang trùng nha sai bản thân tôi đó thì ờ, tôi không biết ít lâu nữa 5 năm 10 năm 20 năm nữa tôi chết trong cái tình trạng nào tôi không biết mình tính ngay bây giờ thì tôi muốn đừng nằm yên tôi muốn nghe đặc biệt là làm ơn đừng cho tôi thấy người vô thăm bởi vì cái người mỗi người nó mang theo một mớ ấn tượng một mớ kỷ niệm tốt xấu mà đa phần là xấu chín mươi chín phẩy là xấu dầu đó là dầu đó là một kỷ niệm ân tình ngọt ngào trong quá khứ thì đó cũng là cái chuyện xấu còn những cái phiền phức ờ, gây cấn rắc rối với nhau trong quá khứ cũng đương nhiên là xấu nha cho nên, nên là tốt nhất ngay bây giờ đừng cho tôi thấy ai hết nhiều lắm đó là chỉ, chỉ xin có một người thôi người ít nói biết chuyện đặng thí dụ như tôi có xin miếng nước thấm môi tôi xin là tôi hỏi bây giờ mấy giờ rồi này thí dụ như vậy chứ còn mà um, nghĩ tôi là tu sĩ rồi đè ra bắt ừ, tụng rần răng rần răng tôi sợ như hòa thượng phước sơn hòa thượng phước sơn à, của phó viện trưởng của đạo vãn hạnh hòa thượng là phật giáo bắc tôn nhưng mà trước khi mà tịch thì à, hòa thượng xin ừ, các đệ tử thị giả thay nhau mà tụng tới lui xuôi ngược cái bài kinh đại phương quảng của trung bộ kinh Machimanikaya. Yeah cho hòa thượng nghe nghe cho đến lúc hòa thượng hoàn toàn tắt nghĩ thì thôi ừ. hoàn toàn tắt nghĩ và tôi cũng đọc uh, nhiều để biết rằng ở, ở các xứ quốc giáo trường hợp nó có rất nhiều ờ, có những vị tăng uh, lúc sắp mất cũng chỉ xin được nghe một bài kinh nào đó mà mình tâm đắc nhất uh, chứ không riêng gì chứ không riêng gì chứ không riêng gì trường hợp ờ, hòa thượng Phước Sơn ừ. hoặc là trong sử ghi chúng ta biết rằng ngài Mahinda đó ngài Mahinda là con của vua dục khi mà sang bên Tích Lan hoặc Pháp ừ, sau khi mà gọi là ừ, độ được vua rồi đó vua đê qua năm Piyatissa đê qua năm Piyatissa đầu đương vua và vua tổ chức một cái buổi pháp hội cất lớn để cho ngài thuyết giảng cho cả triều đình và toàn bộ quốc dân đến nghe thì lúc đó ngài cân nhắc Đấy, ngài Mahinda ngài cân nhắc ngài là việc la hán lục thông ngài mới nhìn quanh hội chúng dĩ nhiên bằng cái trình độ của tinh văn thôi. và ngài cân nhắc với trình độ lục thông và cộng với kiến thức là ba tạng thì à, ngài mới cân nhắc để coi nói gì và cuối cùng thì ngài chọn cái bài kinh Samasutta ừ, Samasutta là kinh ừ, kinh đồng tâm ừ, Samasutta là kinh đồng tâm cái kinh đó có trong Kalama 2 thì bà con coi kỹ kìa tại sao mà bài kinh đó được chọn và bài kinh nó có một lịch sử rất là đặc biệt tức là trong chú giải ghi rằng mỗi một vị chánh đẳng giác bởi vì phật tổ thì trong suốt cuộc đời có tối đa là ba lần đại hội thánh tăng mà ba lần đại hội đó phải hội đủ những điều kiện là sao tất cả những vị mà về tham dự đó đều là lục thông phải là la hán lục thông thứ hai đều là xuất gia bằng cách gọi là ê hí phí khú có nghĩa là đức phật chỉ đưa cái tay ra là tự nhiên râu tóc ừ, rụng sạch y áo tự có ừ, cái cách xuất gia đó chứ không phải vị tỳ kheo nào cũng được đức phật ngày ngày độ cho bằng cách đó nha mình phải gọi là quân tu thiện kịp nhiều đời nhiều kiếp mới được cái kiểu đặc biệt là thí dụ dân nghi mình từng là thí dụ dân nghi thì đời sau thành ra mới được xuất gia kiểu đó ừ. thế ngày ngày ngày, ngày gặp mình ngày chỉ đưa cái tay ngày nói hạ tới đây và tu theo như lai để diệt trừ đau khổ thì chỉ câu nói đó thôi ừ. hãy đến đây này thì kheo ừ. chánh pháp đã được ờ, khéo thuyết giảng hãy đến để mà tu tập đoạn trừ đau khổ chỉ một câu được thôi thì cho nên tất cả à, chuyện đầu tiên là những cái vị mà về tham dự đại hội đó chuyện đầu tiên là phải là tỳ la hán lục thông thứ hai phải là những vị xuất gia mà cái cứu thứ ba là đặc điểm thứ ba là không đức phật không gọi mà tự về đức phật không gọi mà các vị tự về tự nhiên cái, cái, cái, cái giao cảm thầy trò tự nhiên một cái buổi chiều hôm đó các vị suy nghĩ thế tôn đang ở đâu tự nhiên họ nghĩ như vậy vị thế tôn đang ở đâu và cứ như vậy ờ, là kéo về tham dự ờ, có nhiều vị thì đông lắm cứ như đức thế tôn mình thì chỉ có ờ, một ngàn hai trăm năm vị thôi và trong đời Thế Tôn quá ngắn ngủi chỉ có 45 năm cho nên chỉ có một lần đại hội chứ rồi trên nguyên tắc thì chư Phật có tối đa là ba và tối thiểu là một riêng đệ nhất kinh văn cái vị mà đứng đầu thiên văn là ngài sao là phật mỗi đức phật đều có một vị đệ nhất dĩ nhiên tên thì khác nhau nha tên thì khác nhau nhưng mà cái cái trình độ phước báo đức hạnh là everything là mọi thứ là giống nhau vậy à, cái vị đệ nhất thiên văn thì phải có một lần đại hội đại hội mà đại hội của Đức Phật là đại hội Đức của Đức Phật chánh Phật tổ là đại hội chư thiên riêng đại hội thiên văn riêng còn cái cái vị đại nhất sinh văn là cái kỳ đại hội này nó là gồm chung gọi là tứ gọi là là gọi là, uh, là, là, là tứ chúng bát bộ ừ, tứ chúng mà bát bộ tứ chúng này có nghĩa là tỷ kheo tỷ kheo ni thì nam tính nữ à, còn bát bộ đây là gồm có uh, chư thiên dạ so càng thác bà long dương gọi là tứ chúng bát bộ đấy thì một gom luôn lặt luôn chứ không có tách ra như đức phật phật tổ không thì trong cái kỳ trong cái lần đó là ngày sẽ là phát ngày có một lần đại hội mà ngày là ngày không có mời tự nhiên tự nhiên cái ngày đó ờ, ngày ờ, ờ, đi bát xong dùng cơm xong ngày theo chân thế tôn về chủ kỳ viên thì thế tôi tây thì lúc đó đức phật ngày mới dạy là này sẽ là phật chiều nay à, sẽ là phật hãy đi sang đông phương tự đi đông phương là bấp tại vì chùa tại sao bất lúc đó có hai cái hai cái chùa lớn cái chùa ờ, Chetavanaram là chùa cung cấp cụ độc còn cái chùa thứ hai là chùa Baparam của bà Quý Sa thì Đức Phật ngày dạy là sẽ là phát khả đi qua bên Baparam chiều nay có duyên sự lớn thì ngày nghe là ngày hiểu ngay ngày hiểu liền vừa nghe là biết liền lạy Phật từ ngày đi ngày qua bên đó là ngày gặp vua Pasenadi rồi cung cấp cô độc và bà Quý Saka rồi các vị đại tinh văn hàng đầu tôn túc cao đồ đó hàng đầu của Đức Thế Tôn ở bên đó hàng đầu những vị đệ tử hàng đầu ấy thế là rồi lúc đó là chư thiên ở các cõi trong 10.000 thế giới về chầu hầu nghe pháp họ nói với nhau rằng hôm nay tôn giả sẽ là phật sẽ thuyết pháp ừ, tại vì mấy phạm thi họ nói mấy vị nhỏ mới biết ừ. xong rồi thì ngài sẽ mấy ngài sẽ phát mới nhìn quanh họ chúng mình thì suy nghĩ đông quá đông quá nói làm sao mà một chài mà gom hết nguyên bày đây đây đông quá Ờ, mà nói sao một một chài mà gom hết uhm. thì lúc đó ngày mới suy nghĩ ngày suy nghĩ với cái trí tuệ của đệ nhất ờ, trí tuệ đệ nhất tinh văn ngày mới quán xét ngày suy nghĩ sau này ngày mới là nhập vào cái gọi là đề mục uh, màu xanh uhm. nhập vào đề mục màu xanh ngày chỉ chú ý đến màu xanh một cái và ngày nhập xong rồi ngày mới chú nguyện mười nghìn thế giới hải tối mịt trong tất tắc à, ngài chú nguyện như vậy mười nghìn thế giới hãy tối mịt trong tích tắc và sau đó ngài nhập vào cái đề mục màu trắng một ánh sáng ngài về ngài chú nguyện rằng sau giây phút đó, đó là hãy ngài nói là mười nghìn thế giới hãy sáng bừng trong tích tắc đúng mà tại sao phải có cái đó bởi vì um, không có, có cái cách nào mà để gây chú ý cho 10.000 vũ trụ đây chỉ có cách là làm cho nó tối tối tối bịch trong tích tắc thôi người ta mới để ý để, để ý tối Đấy, sau khi mà nó tối bịch trong tích tắc khoảng mình nói khoảng ba nốt nhạc thì ngày ngày thì ngày dùng ngày tạo ra cái ánh sáng thì lúc khi mà mọi người họ chú ý đến cái, cái chú ý đến cái hiện tượng đó xong thì lúc giờ mọi người cùng lúc nghe được âm thanh của ngài và ngày sau khi đã cân nhắc từ nãy giờ đó chọn cái đề pháp cái đề tài cái bài kinh là samasutta uhm. tôi cũng không muốn giải thích bài kinh ở đây là vì vì bài kinh nó có trong trong kalama hai và trước sau thì chúng ta cũng sẽ sẽ học tới bài kinh đó à, sẽ bài kinh đó à, phải cân nhắc các vị thấy nãy giờ tôi kể các vị nghe những cái giai thoại đây bà con thấy trước pháp là phải có cân nhắc thì bài kinh đó về sau 238 năm sau 238 năm sau 236 năm sau thì được ngài Mahinda chọn lại lần nữa để chọn lại để mà thuyết thuyết tại Tích Lan trong cái kỳ đại pháp hội mà dành cho ờ, vua Devanambiyatissa và, và triều đình vùng quốc dân Tích Lan và cũng độ được vô số người chứng đạo nha thì tổng chi cái nội dung của bài kinh bụng thuyết này là cái gì đó là chúng ta trên là mang ơn Phật dưới là lòng đại bi với chúng sinh thứ ba đó là vì lợi ích của bản thân không thì chúng ta phải có cái trách nhiệm hoàn pháp dù là mình là tăng ni cư sĩ phải không? Ờ, đã, đã có biết bao nhiêu thế hệ trong suốt 2.560 mấy năm qua họ đã không ngừng hoàn pháp cho nên bây giờ mình mới được được Phật pháp và đương nhiên chúng ta cũng phải có trách nhiệm trả cái ơn đó trả cái ơn đó bằng cách là chúng ta cũng tùy sức mà thuyết pháp và thuyết như thế nào thì chúng ta phải nhớ cái bài kinh này bài kinh này Đấy. bài kinh này Đức Phật ngày dạy cái gì ngày dạy ngày, ngày dạy là bài kinh này phải hiểu hơi sâu chỗ này là không phải là gặp cái người mà bỏng sẻn mà mình tránh nói về bố thí không phải nhưng mà hãy coi chân à, coi chân coi chừng gặp người bỏng sẻn mà mình nói có thể là phản tác dụng nhớ cái bài kinh này chứ không phải là ngày ngày ngày kia mình đừng nói là không có phải nha bài kinh này đọc cho kỹ đọc cho kỹ bị đọc cho kỹ thì không phải là ngày cấm mà ngày chỉ nói là coi chân bởi vì sao ngày mới có kẻ có giải thích lý do bởi vì có những khi người ta bỏng sẻn nhưng mà nếu mà mình thấy được mình thấy nói mình có thể xây dựng được thì mình nên nói không không có giới mà mình thấy nói mà người ta không có sốc lắm thì mình cũng nên nói không chứ phải nói vậy là mình tránh cái nhược điểm của người ta là đời này kiếp này người ta lúng sinh luôn sao nhưng mà ở đây ngài có giải thích cái phần sau tại sao mà không nên nói Đấy. thì mình thấy là nếu mà mình nói mà nó không có gây phản cảm không có gây sốc cho người ta thì cũng nên chứ Đấy. tức là theo bệnh mà cho thuốc mà ừ, nhớ bài kinh này phải học cho nên tỉnh táo một chút nha ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại bà con là tuần sau đường sao dạ chúng con tri ân sư và hẹn sư dạ rồi dạ xa thú xa thú dạ xa thú xa thú dạ um, bài pháp hôm nay uh, uh, sư giảng rất hay phải không quý vị dành cho um, các vị tu uh, sĩ cũng như là các cư sĩ uh, nhân và anh kiên kính chúc uh, quý vị một buổi tối an vui xin hẹn quý vị vào tuần sau xin kính chào quý vị xin kính chào quý vị dạ, dạ. chào anh kiên nha rồi chào anh hai nha <laughs> chào vui dương cảm ơn vui đây đã cố gắng rất nhiều cảm ơn vui dạ dạ thú dạ thú thầy bài hay quá ha vui ha